tiên ở Đồng Nai thì chúng ta có đầu là có số 76 và đuôi là có số 72 tổng 9 và là càng 4 đúng không ạ tiếp theo Cần Thơ đầu là con số 45 và đuôi là con số 49 tổng 3 càng 2 và tiếp theo sóc tăng có đầu là con số 39 đuôi là con số 21 tổng 3 và là càng 1 đúng không ạ rồi thì kết quả đã ra thì tiếp tục đến với phần à, đối chứng ở trên kênh đúng không ạ thì liên tiếp những cái chuỗi ngày à, kênh ăn thông của ăn rực rỡ thì liệu ngày hôm nay có gặt hái thành công hay không thì à, chúng ta cùng kiểm chứng các bạn nhé thì mình cũng đã nói rồi tất cả những con số những cái dự định những cái dự đoán của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí thì anh em đi qua nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn cái kênh ủng hộ mình các bạn nhé và vâng, đầu tiên ở đồng nai thì mình có chỉ các bạn cái đường cầu ngày hôm qua đúng không ạ 0110 đúng không ạ 0110 thì tiếp tục cái đường cầu này thì các bạn có thể thấy rồi đây 01 rực rỡ hai nháy các bạn quá rực rỡ đúng không 0110 nhân 2 đúng không ạ Cần Thơ thì 5775 5775 thì không ở đấy thành công rồi và sóc tăng là 1551 đúng không ạ ở đây có 13 cũng khá là tiếc 1551 à, không có rồi đúng không ạ và bao lâu cho ba đài à, đầu đuôi cho ba đài đó là 4994 đúng không ạ 0990 49 có 49 đúng không ạ 0990 3143 1221 21 có 21 đúng không ạ 39 21 đúng không ạ 49 có 49 đúng không ạ như vậy thì à, kết quả ngày hôm nay tiếp tục kênh gặt hái thành công rực rỡ các bạn nhé đây, 49, có 49 luôn các bạn Thật là rực rỡ các bạn đấy. Tiếp tục kênh ăn rực rỡ. Kênh ăn rực rỡ đúng không ạ? 21, ở đây có 21 các bạn. Rực rỡ 21 đúng không ạ? 101 có 01 nhân 2. Đúng không ạ? xin chúc mừng tất cả mọi người tiếp tục uh, nối tiếp chuyện ngày ăn thông ở trên kênh đúng không ạ đồng nai à, 01 nhân 2 vào đầu đuôi cho ba đài là 4921 thì chúng ta đã gặt hái thành công rực rỡ rồi các bạn ạ đúng không ạ thì xin kính chúc mừng tất cả mọi người và các bạn để lại cho mình những cái lượt lượt like lượt yêu thích để mình có động lực mình à, tiếp tục lên kênh cho tất cả mọi người các bạn nhé và ngày hôm nay thì à, lượt xem và lượt like cũng khá là ít cho nên mình không thể chỉ cầu cho tất cả mọi người được mình sẽ đến phần cho cô công khai cho tất cả mọi người đúng không ạ thì kênh của mình uy tín như thế nào ăn được như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không ạ à, chính xác là ăn rất nhiều ngày rồi nổ tưng bừng rực rỡ rồi thì các bạn à, không phải suy nghĩ gì nữa đúng không ạ à, mình làm cũng là hoàn toàn là miễn phí thôi thì các bạn để lại cho uh, mình xin những nút like những lượt đăng ký kênh các bạn nhé và sau khi kết quả đã ra thì mình cùng phân tích và mình đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người vào ngày mai như sau đó ngày mai của chúng ta là gồm có là ngày thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 gồm có ba đài đó là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận đúng không ạ? Đầu tiên ở Tây Ninh thì chúng ta có số số sáu bảy và An Giang. An Giang gồm có con con 50 05 đúng không ạ? Bình Thuận Bình Thuận sẽ có con 59 và 95 và bao lô đầu đuôi cho ba đài gồm có 79 97 05 50 00 và con 21 12 đúng không? Rồi, cho nên là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai ngày 10 à, thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Thì kênh của mình chia sẻ hoàn toàn là miễn phí hàng ngày thì anh em đi qua nhớ bất chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh của hộ mình các bạn nhé với video thì mình xin chào và gặp lại tất cả mọi người chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều thành công gặt hái được nhiều may mắn xin chào và gặp lại tất cả mọi người